À, xin mến chào quý vị và các bạn à, Chào mừng quý vị và các bạn à, đến với kênh à, của em Thì à, hôm nay à, rất vui được gặp lại quý vị trong cái video mới nhất ngày hôm nay à, Hôm nay em đang có mặt tại à, ấp Suối Con, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương Thì à, em sẽ quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái à, miếng đất nha một cái miếng đất mặt tiền đường DH 514 luôn đây là con đường DH514 nha quý vị từ đây chúng ta đi thẳng ra chỗ ờ, ủy ban trường học thì khoảng tầm à, gần 4 km nha quý vị và cách cái khu công nghiệp Tân Bình khoảng 7 km thì à, trước khi đi vào chi tiết của cái à, miếng đất này thì à, mời quý vị xem à, xung quanh cái miếng đất để chúng ta có thể à, hình dung cụ thể hơn về cái miếng đất mà em à, chuẩn bị giới thiệu cho quý vị đây ha đó Đó. Đây là cái con đường DH514 Điện 3 pha của chúng ta là đi ờ, ngang đất luôn Đây là con đường nhựa Và phía trước mặt của chúng ta khoảng 350 mét thôi Là có cái xưởng gỗ nha quý vị Xưởng gỗ đang hoạt động Và đường này thì chúng ta đi thẳng ra phía trước và quẹo trái thì sẽ ra ủy ban nhân dân xã Phước Hòa rồi chợ rồi trường học cũng khoảng tầm gần 4 km ừ. mặt đường nhựa rộng nha lưu thông thì à, rất là thuận tiện luôn thì à, quý vị cũng biết thì ở đây là cái vùng nông thôn thì à, nhà dân thì cũng có nhưng mà nó không ở san sát như ở thành thị được Bây giờ thì à, đây là cái vị trí của à, miếng đất em muốn giới thiệu cho quý vị ha. Đó, từ giáp cái hàng rào nhà phía bên phải màn hình á, đi qua bên này là 20 m nha quý vị. 20 m mặt tiền đường DH514. Và chiều dài của miếng đất chúng ta từ cái đường này vào phía bên trong á là khoảng 100 à, m nha quý vị. 100 m. Đó từ hàng rào qua bên này 20 mét mặt tiền Đó. qua bên đây là 20 mét thì hiện trạng trên đất chúng ta hiện nay đó là cây cao su khoảng 5 năm tuổi cây cao su khoảng 5 năm tuổi cây à, rất đều nha quý vị và đất của chúng ta là hiện nay là rất là cao ráo luôn cái mặt sau nó dốc ra đường và thì à, báo luôn cho quý vị là chúng ta cái miếng đất này nó chưa có thổ cư tuy nhiên mà quý vị nào mà có nhu cầu á, thì à, chúng ta sẽ làm hồ sơ và chuyển à, lên đất ở rất là bình thường nha tại vì đây là quy hoạch đất ở nha hoặc là đây chúng ta cũng có thể làm xưởng thì cũng rất là tiện luôn cái xưởng nho nhỏ vì ờ, cái diện tích miếng đất của chúng ta là 2.000 mét vuông bây giờ em sẽ đi vào phía bên trong để ờ, giới thiệu cho quý vị ờ, xem kỹ hơn ha Rồi quý vị và các bạn là khi có nhu cầu mà mua đất á, thì liên hệ vào số điện thoại 0888 334 108 thì à, khi quý vị mua thì em cũng sẽ à, hướng dẫn cho quý vị về cái à, thủ tục mua bán thì cũng như là hỗ trợ cho quý vị về cái việc mà chúng ta bảo quản đất ha mặt sau là tới đây à. có cắm hết rồi ừ. tới đây nha quý vị 100 mét Rồi quý vị nào mà có nhu cầu uh, bán đất thì có thể liên hệ cho em Đó. qua số điện thoại để phần mô tả hoặc là qua Zalo 0972 042 552 thì uh, em sẽ hỗ trợ quay bán đất cho quý vị ha ừ. bên này uh, của nhà người ta là người ta đã mở miệng cạo rồi nè đó có cái chén đó còn bên này là miếng đất của chúng ta là chưa chưa có cạo 20 m mặt tiền đường DH514 xã Phước Hòa huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương miếng đất này rất thuận tiện cho quý vị có thể làm à, nhà vườn hoặc là làm xưởng nhỏ nhỏ ha hỗ trợ cho quý vị luôn lên à, các cái à, thủ tục pháp lý giấy tờ lên thổ cư đồ này nọ quy hoạch lên thổ cư nha quý vị xung quanh là nhà dân ở đây Rồi, một lần nữa ờ, xin ờ, giới thiệu cho quý vị một miếng đất 20 m mặt tiền. Đường DH514, đất bằng đẹp và chiều ờ, chiều dài vào bên trong là 100 m nha quý vị. Đất vuông vức luôn. Giá 2 tỷ 6 nha quý vị. 2 tỷ 6. Rồi, em xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. À, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.